Xin chào tất cả mọi người Mùa hè này thì mọi người đi du lịch ở đâu ạ? À? À, mình thấy có một số người đăng lên trên à, Facebook là du lịch ở sông Du lịch ở suối Tới đó thì mát mẻ Mà trong mùa dịch này thì còn an toàn nữa thì Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi bắt chim Đi bẫy chim Giới thiệu với mọi người nha Đây là à, chú Quốc Người hàng xóm của mình à, Mình sẽ dẫn mọi người đi xem công việc hàng ngày bắt chim của chú Quốc như thế nào nhé 18 con 18 con luôn Điên cận luôn Dạ đi bắt trung bình này vậy là được à, ờ, Trung bình một lần để bắt cỡ bao, nhiêu con chú? Bình thường Bao nhiêu mà cha lúc có Thận gió thận buồn gì nhiều hơn <laughs> Thận gió thận buồn là cái lúc mà chim nó chưa tới thì mình đắng cái cái tiếng tiếng nó khác ừ. à, còn lúc lúc mà chim nó tới rồi là mình đắng tiếng khác này chim nó đậu lên cái đó chim chưa về thì mình nhắn à, tiếng kêu chim nó về dạ lúc nó về rồi là mình nhắn tiếng chim nó ui có con dính được hả? hai con <coughs> dính hai con ở trên người bên kia rồi kìa đấy có hai con nó dính rồi nãy mới thấy mấy con đậu lên sao giờ đi đâu ta vô có hai con đậu dây điện kìa có hai con đậu trên dây điện ấy dính rồi vô rồi vô rồi đói rồi đậu lên rồi không dạ. à đậu dây điện Úi trời, nhiều dạ. nhiều đó lên lên lên đó vô rồi đó <coughs> mới thêm con nữa rồi mới thêm mới thêm một con rồi Ôi, hồi trước tụi nó quay trong nạn tụi nó quay đen cần luôn á mà à, à dạ, ờ, dạ nó, nó quay nó đang mạng hả chú à và ờ, một cái cây đó là quấn hết nửa ký keo ba lần rưỡi à ba lần rưỡi quấn hết cả ba lần rưỡi xài trong 3 tháng nếu xài mình giữ là xài được 3 tháng không giữ là mình xài cỡ hai tháng là bụi biết gì dính vô là không ăn nữa lông con rồi á dạ mình rửa sạch dạ một keo dính chắc con chim nó không không, không nhúc nhích là được luôn rồi đây thành quả là được à mấy con chú bốn em à bốn em luôn <laughs> bốn em cũng được á mới có mới mới mới, đặt đắt là chỗ đầu tiên mà được bốn em được rồi bốn em được xị rồi <laughs> cái máy quay em để trên kia à, để con lấy coi thử cái máy quay nó có nó có vô hình không bốn con dính chắc cơ dạ dạ Ủa, dính chắc cơ cái này có cái nào mà nó tuột ra không chú mấy con chim này có thế mà hiếm ờ Ủa, nó dính như thế này dính kẹt cứng ngắc luôn tôi gỡ chim ra luôn nha Ngay cái con này nó dính cái chân không mà dính cái chân không mà nó cũng cứng ngắc luôn nè đây là cái máy cái máy nhạc điều khiển từ xa của chú cái máy nó mua nhiêu chú rẻ rẻ à? tổng cộng hết triệu ba hết triệu ba là cả keo luôn cả keo với cái máy là hết triệu ba là người ta tải người ta tải tiếng chim cho mình luôn nha ừ thẻ nhá à. Dạ. Dạ. Cái, cái, cái, này lên đâu? Dạ Cái này lên đâu? Đây gắn chú, chú cố gắng cho nó dọc dọc này được để con chỉnh cho hồi nãy mình gắn mà nó nó không có vô hình ừ, chỉnh này chỉnh lên xuống được không không chú chú gắn xong con xíu con chỉnh xong chim cho nó chú thấy mấy cái cần này là cái gì đó thấy thấy, thấy mấy cần này nè rồi rồi rồi rồi rồi, rồi. rồi. cái cây này chú độ cái cái cái móc để móc vô cái lỗ trong cái trụ điện luôn là để vậy rồi cài cho thôi không biết nó có lật máy quay không bây giờ kiếm chỗ trốn à, tiếng này là để, để hút chim về bật lên hay bật cái ba bốn con năm sáu con lên nó chụm lại liền à xong rồi tới gần một xí là thay thay đổi nhạc để cho nó đu lên sao đấy đấy đó có con bật muốn đậu lên một con này mình bán cho nhà hàng là bao nhiêu chú về chú để nhà cho bán hay đâu bán nhà ai mua anh em mua nhậu rồi với chú bán nhà à dạ chú bán nhà là bán bao nhiêu con năm ngàn con dạ, năm ngàn con ra nhà hàng là người ta bán á à, nếu bán nhà hàng cũng cũng năm ngàn bốn ngàn mà người ta bán lại là 10 ngàn con ha có chỗ bán 15 ngàn luôn tùy theo món bình thường thì mình để bắt cỡ bao lâu rồi mình mình mình mới đi chú đúng ra đi rồi chứ ngồi ngồi chơi vui ấy dạ chim mà nó mình đặt lên có hai ba phút mà không có là mình đi liền dạ đâu ngồi đó à là đặt lên phát là, là, là nếu nó vô là vô luôn à. còn nó không vô sao mình đi nếu nó vô là vô vào liền dạ ba con hay bốn con chú à, bốn con ba con chim sẻ một con chim sâu chim sâu chút xíu xíu kìa cái máy quay nãy mình mình chỉnh góc rồi xong rồi mình quên ấn nút quay mất <laughs> con chim sâu đang được không chú à, chút xíu xíu à hôm nay bắt ít nên ờ, chú bắt về để nhậu rồi mắm rồi chú mắm rồi đâu à để đây giờ thì chưa nhìn thấy chim đâu một xíu bật tiếng nữa bắt đầu là chim nó bay về chim về là chó sủa vậy nó có bay chim chú <laughs> quay phim xíu nha cô <laughs> rồi một con một con rồi ba con <laughs> ba con hả chú ba con với lại ba con với lại tám con ở trong cái giỏ đó là 11 con rồi à. tình trạng cái này là đủ được uh, à, 11 con rồi được à, bốn uh, cái gạo hả <laughs> cái gạo 11 con mỗi con 5 ngàn là cũng nãy giờ cũng được 5 hơn 50 ngàn rồi Trời mới nãy giờ mới ờ, mới ờ, được 30 phút chưa được tiếng mà đã có 50 ngàn rồi Cái chân nó nhỏ mà nó dính vô cái bằng keo rồi nó rút không ra luôn Ui trời, keo Mình rút cũng thấy cứng luôn là chỗ này chỗ này quan tạnh hơn này chắc là có nhiều chim hơn chiếc cự ly được bao, bao xa năm chục mét từ đây tới đó chắc khoảng 30 mét ra tới chỗ điện này là 50 mét đứng đây là khoảng 40 mét ấn vẫn được bắt đầu có chim bay về rồi nãy giờ thì dính được một con rồi hai con hai con rồi hai con rồi một ngày nếu mà trung bình nếu mà đi mình tập trung mình đi thì ngày thu nhập được có được bao nhiêu chú đây chú ưng chú đi mà bệnh hoạn ưng chú đi cho vui dạ nhưng mà nếu mà mình đi mình để kiếm thu nhập là ngày trung bình cũng phải năm sáu trăm nha là ra ấy hai trăm con là hai trăm con là được một triệu rồi hai con là tùy ngày quá đi tùy ngày thôi 200 con là được cả triệu rồi mà tiền công bỏ ra thì chi phí hết à, tất cả tật chắc còn khoảng à, triệu rưỡi nhưng quà quà đi dễ ngon chứ dạ tiền xăng thì bữa đó hai trăm à, mấy chục con á dạ nãy giờ thấy uh, con của chú quần quần xíu cũng được mười mấy mười mấy con rồi từ đây tới chiều bèo cũng phải được năm sáu chục con ấy chứ thêm hai cái em Thôi, vậy luôn, dắt cần đi luôn Rồi được 13 con rồi Đủ để Chú Quốc các bạn Chú Quốc nhậu dạ. Thôi bây giờ về xem mình chế biến như thế nào mọi người